Xin chào các bạn Hôm nay thì cửa hàng rẻ hơn khuyến mại của chúng tôi sẽ giới thiệu một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật Hiệu biết là Paloma đây Với cái model là ICNB ICN30BL Đây là nội thất bên trong của bếp đây Tiếp theo thì tôi sẽ đóng nắp bếp lại để các bạn có thể xem ngoại thất của bếp cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn được xem đây là ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì những lớp phía sau bếp á và bên dưới thì bên cửa hàng chúng tôi đã bọc lưới che chắn lại rồi để tránh đi cái trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp của chúng tôi về nhà ở bếp nướng á, thì chúng ta sẽ có mâm và bếp đây con giữ này nóc với cái nướng này thì các bạn có thể vệ sinh từ rửa rất là dễ dàng với khi các bạn nướng sẽ ờ, tiết kiệm thời gian chẳng như chúng ta mà nướng bằng bằng ờ, than đồ thì các bạn phải đốt theo mất thời gian thì đối với cái nướng này các bạn chỉ việc ờ, cho đoạn lên vỉ tức vào bên trong rồi bật ra là có thể nướng được rồi rất là tiện lợi thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử các bạn được xem đó tính năng khóa ga khi tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu đây và vào bếp nướng đây các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh rất là đẹp thì tiếp theo tôi sẽ bật nhỏ ngọn lửa lại để có thể dễ thổi để thao tác tính năng là khóa ga khi tắt lửa cho các bạn xem thì sau khoảng từ 5 cho đến 7 giây á thì cái que cảm biến á, của bếp á, nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt đây nó có que cảm biến ở phía sau đây nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì bếp sẽ tự động khóa ga lại đây bếp đã tự động khóa ga đây nếu như mà các bạn chú ý lắng nghe đó, các bạn sẽ một tiếng tập của cái rò len bếp á, nó đóng lại bếp bếp là có nghĩa là bếp đã khóa ga thì cũng có một số nơi bán khác á, họ cũng có quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu nước và nấu ăn á, mà nước nó có trào bên ngoài á, thì nó sẽ chạm cái đầu chia lửa ở đây khiến cho lửa tắt nhưng mà các bạn chú ý một điều á là cái đầu chia lửa này đây nó nằm cao hơn là cái bề mặt biếu của chúng ta nên nếu mà có xảy ra tình trạng mà nếu nó có trào bên ngoài á thì khả năng mà nó chạm vào đầu chia lửa này khiến cho lửa tắt rất là thấp nên những nơi mà họ quảng cáo đây là cái tính năng chống trào là không hề đúng cái nguyên nhân chính mà khiến cho lửa tắt á thì chỉ có thể là do gió thổi mạnh qua thì lửa mới tắt thôi đây cả ba bếp đều đã phá ra lại công tắc thì vẫn mở bình thường đây tính năng tiếp theo tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó chính là tính năng phá ra khi nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này đây để thay thế cho hai cái đáy nồi ở cái cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì biết nó sẽ tự động phá ra lại thì ở bên dưới đầu chúng ta á, nhiệt độ nó yêu cầu phải đạt trên 300 độ thì biết mới tự động phá ra thì nếu như các bạn muốn thử tính năng này tại nhà thì các bạn nên sử dụng những cái nồi nó có đáy dày á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 nếu như mà có xảy ra tình trạng rò rỉ ga phòng chống cháy nổ nên là nó sẽ hao pin hơn là bếp ga Việt Nam nhưng mà bù lại đó, ưu điểm của nó đây là bếp ga xuất xứ từ Nhật Bản thứ nhất đó, là các bạn xài rất là bền thứ hai nó rất là tiết kiệm ga và an toàn đối với giải quyết doanh nghiệp ở đây trên thực tế á, nếu như mà nếu như mà một gia đình mà các bạn mà có khoảng 4 người á, một ngày nếu mà nấu ăn hai buổi thì một bình ga giá trị của nó khoảng là 320 ngàn thì các bạn có thể sử dụng được khoảng 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng tức là một tháng á, các bạn chỉ tốn hơn khoảng 100 ngàn tiền ga thôi đó chính là một ưu điểm của Bitcoin Nhật nó là cực kỳ tiết kiệm ga đây cả hai biến của tôi đều đã ờ, đạt nhiệt độ cao nên là ngọn lửa đã tự động giảm nhỏ ra đây đợi cái bên trái của tôi đây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 nên là các bạn không có nên sử dụng đây bếp đã tự động khóa ra lại sau tính năng là nước cạn nồi đây đây bếp đã khóa ra công tắc thì vẫn mở bình thường đây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 hoặc là các bạn cũng có thể nghe vào cái gì đánh lửa của bếp đây tôi sẽ thử cho các bạn nghe đây khi mà các bạn nghe gì đánh lửa mà nó chậm và nhỏ thì cũng nghĩa là yếu rồi thì các bạn nên cắm cái ổ sạc chống sạc này vào thì ở bên pin này đây nó sẽ có cực âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi cũng làm dấu cộng và dấu trừ đây để các bạn có thể nhận biết khi mà các bạn mua bếp về nhà <clears throat> ở dấu cộng là chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì khi các bạn lắp đi vào bên trong á thì các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này là chúng ta sẽ hướng cái cực dương này ra bên ngoài và cực âm ở bên trong tức là cái pin đó, nó làm như thế này đây tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin đó, thứ nhất là pin sẽ không hoạt động được thứ hai có thể xảy ra tình trạng là hư hỏng pin của chúng ta nên là các bạn hãy ờ, nhớ lưu ý cái điều này thì nếu mà lắp đưa bên trong á các bạn sẽ bỏ vào cái lò xo này đây các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này và phía trên đầu cực dương của viên pin đây nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này thì các bạn sẽ bị móc lò xo này vào để chúng ta cố định cái lò xo này lại như thế này đây đây để khi mà các bạn cho vào bên trong sử dụng á sẽ không sợ xảy ra các trường hợp nó sẽ bị bung ra đây tiếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường ở bên không biết thì tôi cũng làm sẵn một cái đầu chờ đó để cho các bạn có thể cắm ổ cắm sạc vào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 và đoạn thời gian thôi tôi sẽ chỉnh 2 phút đây thì các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này khi mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ này á thì chúng ta sẽ học pin này trống các bạn sẽ đi ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ á vẫn cái pin bên trong á thì khi mà hết thời gian nhỏ cắm đây thì bếp nó sẽ vẫn hoạt động và sẽ cháy bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện giao tiếp vào bên trong bếp nên các bạn hãy nhớ lưu ý cái điểm này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 đây như cái van này nó được sản xuất ở khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú đây cửa này chúng tôi sẽ bảo hành bếp trong vòng một năm sẽ ờ, đổi trả cho các bạn trong vòng 10 ngày đầu tiên một đổi một nếu như mà có xảy ra tình trạng bếp bị lỗi trong vòng 10 ngày đầu tiên bếp sẽ được bảo hành một năm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 bếp đã tự động khóa ra sau cái thời gian hẹn giờ cho ổ cắm đây đây đã khóa ra đây công tắc vẫn mở thì các bạn có thể truy cập vào YouTube ở trên điện thoại hoặc là trên TV và tìm từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi để có thể xem được nhiều video thử bếp của cửa hàng chúng tôi hơn và cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký và nút chia sẻ để có thể nhớ